của chiếc xe này để quý vị và các bạn theo dõi cũng là để đỡ mất thời gian cho quý khách hàng ở xa Đấy, mỗi một cái video chúng tôi thì nó thường dài từ 20 à, cho đến 30 phút cơ Đấy, cho nên là cũng rất là mong quý khách hàng chúng ta dành thời gian để theo dõi các cái video của chúng tôi Và có kỹ như vậy thì chúng ta à, mới quan sát và mới đánh giá được đúng à, chất lượng của các cái sản phẩm của chúng tôi quý vị nhá Và cũng là để đỡ mất thời gian cho quý khách hàng ở xa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 cũng còn rất là căng và khớp khít không có dấu hiệu gì của sự cong vênh hay là bị đâm đụng quý vị nhá và cái đèn pha phía trước này đã được sử dụng ờ, công nghệ đèn bi siêu sáng rồi quý vị nhá Đấy, kể cả là cái đèn gầm phía dưới này cũng đã được chủ nhân người ta độ đèn bi siêu sáng rồi quý vị nhá rất là sáng ờ, vào ban đêm giúp ta vận hành một cách rất là dễ dàng đèn pha không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bị đứt vỡ hay bị bạc màu đâu quý vị Đấy, và cái mặt ga lăng của nó đây kèm theo đó là hai cái giải inox chạy tràn sang hai bên tạo cho chiếc xe này một cái dáng vẻ thể thao thời trang và trẻ trung quý vị nhé tên tư nhân biển Hà Nội đấy chính chủ luôn đấy cái đèn à, pha phía trước bên lái đây quý vị cũng còn sáng trưng luôn không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay bạc màu và cũng đã được à, độ cái đèn gầm bi siêu sáng rồi quý vị nhá rất là đẹp luôn và vâng, bây giờ là đến cái khoang lốp đây chúng thấy cũng còn sáng trưng luôn không có dấu hiệu gì của sự mọt mục quý vị nhá và cái lốp này cũng còn tương đối dày với cái lốp này chúng ta đi phải hai ba năm nữa mới nghĩ đến việc phải thay lốp quý vị nhá và cái mặt la răng của nó đây vẫn là mặt la răng theo xe quý vị nhá và la răng phay chưa bị phết phẩy sơn hay là bị xước xác nứt vỡ gì đâu quý vị và đó là chủ nhân người ta sơn cái tăng bùa phía trong màu đỏ nhìn rất là thể thao luôn quý vị gương gập điện quý vị nha chúng ta à, đóng cửa thì gương sẽ cụp lại và khi chúng ta mở cửa thì gương sẽ tự động xòe ra thân vỏ thì căng đét màu trắng cũng là một cái màu thời trang và cũng là một trong những cái màu đẹp của cái dòng Kia Karen này quý vị nhá đây cái khoang lốp phía sau đây đấy keo phủ sân của nhà sản xuất vẫn còn dày bịch đấy khoang lốp thì sáng trưng luôn quý vị nhá cái gót khoang lốp đây Nơi tôi đang chỉ tay đây không có dấu hiệu gì của sự mọt mục quý vị nhá. Và cái lốp này cũng còn rất là dày luôn. Chúng ta đi hai ba năm nữa mới nghĩ đến việc phải thay lốp. Và cái mặt tăng bùa phanh là phanh ABS rồi quý vị nhá. Đấy, cái tăng bùa phía sau cũng được chúng nhân sơn màu đỏ nhìn rất là thể thao. Và cái mặt la răng này cũng rất là đẹp, không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay bị nứt vỡ gì đâu quý vị. Đây, tôi quay cận cảnh chiếc xe này thân vỏ đây, căng đét. Đấy, kiểu dáng rất là thể thao. Màu trắng là màu trẻ trung Đấy, màn hình camera lùi đầy đủ hết quý vị nhá Đấy, chúng ta thấy thân vỏ căng đét chưa Đấy, các cái đường gần chỉ vẫn còn sắc nét không bị mờ quý vị Đấy, và cái lốp phía sau đây đây chúng ta thấy cái khoang lốp phía sau tôi đang chỉ tay đây không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị khoang lốp vẫn còn keo phủ sần của nó đây vẫn còn dày bịch luôn và khoang lốp rất là sáng và cái lốp phía sau bên phụ đây quý vị cũng còn sáng trưng luôn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 không có dấu hiệu gì của sự một mọt mục keo phủ sần của nhà sản xuất vẫn còn rất là dày khoang lốp rất sáng đây cái lốp phía trước bên phụ này quý vị cũng còn rất là dày luôn bốn quả lốp bấy tinh quý vị nhá Đấy, và cái mặt la răng của nó đây cũng còn rất là sáng luôn tăng bua cũng được sơn màu đỏ rồi Vâng quý vị và các bạn thân mến vừa rồi thì chúng tôi đã đi một vòng quanh xe và truyền tải đến cho quý khách hàng cái mặt cabo phía trước hai đèn pha phía trước cái mặt ga lăng ba đầu sốc phía trước bốn khoang lốp bốn quả lốp bốn cái mặt la răng quý vị nhá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 Điều đặc biệt nữa chiếc xe này thì cũng không tốn nhiên liệu lắm Cho nên là à, quý vị và các bạn hãy nhanh tay nhấc máy để gọi điện cho tôi Chúng ta mua về sử dụng luôn quý vị nhá Không phải đầu tư thêm bất kỳ một cái hạng mục nào khác và nó có biển Hà Nội cho nên là đối với quý khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta không phải lo mất tiền biển quý vị và quý vị hãy nhanh bây giờ xin phép quý khách tôi đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này quý vị nhá đây chúng ta thấy nội thất bên trong của nó đây Táp lô, táp bì còn khá là sáng, nhựa khá là tươi Quý vị Đây màn hình đầy đủ quý vị nhá Đấy Điều hòa là điều hòa tự động quý vị nhá Điều hòa tự động Đấy cái mặt táp lô của nó đây Chúng ta thấy cũng còn tươi Sáng Và khá đẹp luôn Màn hình camera lùi Đầy đủ hết khóa được khiển từ xa đây và chúng ta nhìn thấy cái mặt vô lăng của nó đây cũng còn khá là sáng và cái vành vô lăng này vẫn là da xịn của nhà sản xuất quý vị nhá đấy cái mặt vô lăng của nó đây trần của nó đây quý vị trần của nó còn càng đét như mới tinh luôn quý vị nhá không bị sần à, hay là bị bạc màu xuống màu một chút nào đâu quý vị nhá cái hàng ghế thứ nhất đây quý vị đấy, chúng ta thấy rằng là cũng còn khá mới không có dấu hiệu gì của sự rách vá đâu quý vị các con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá chốt cửa của nó còn khá là sáng luôn đây và cái tắp đi cửa của nó đây quý vị đấy, nhựa phía trên này đây chúng thấy cũng còn rất là sần luôn đấy, các cái tay cửa đây các cái phím lên xuống kính đây các cái tay cửa đây chúng ta thấy không bị mòn mờ một chút nào các cái phím bấm lên xuống kính này cũng còn như mới luôn quý vị nhá keo chỉ thì cam kết với quý khách hàng không mất một phân đây chúng ta nhìn thấy đây không mất một phân nào luôn kể cả phần bên dưới này đây đấy chúng thấy nó còn còn sáng trưng luôn quý vị nhá đấy còn đây là hàng ghế thứ hai hàng ghế thứ hai đây cũng còn và đặc biệt nữa cái hàng ghế thứ hai này ngồi cũng khá rộng nhá điều hòa đấy được chia đến từng chỗ ngồi một rất là mát luôn trần của nó đây căng đét cái tab đi cửa phía sau đây chúng ta thấy nhìn cái phần nhựa phía trên chưa cũng còn rất là sần quý vị nhá đấy, không có dấu hiệu gì của sự mòn mờ đâu quý vị đây các cái tay cửa đây cũng còn sáng các phím lên xuống kính đây cũng còn rất là rõ ràng và mới luôn quý vị nhá đấy là như vậy keo chỉ của cánh sau bên phụ đấy quý vị cũng không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu quý vị rất là đẹp luôn khoang lốp thì đây chúng ta thấy không bị mọt một chút nào cả quay rất là kỹ cho quý khách hàng rồi và chúng ta khi sau sau khi xem xong cái video của chúng tôi thì có thể đánh giá được trên 90% chất lượng của chiếc xe rồi và hãy gọi điện ngay cho tôi để sở hữu chiếc xe này đây chúng ta thấy ấy tablo tabi rồi là đây, đấy, các phím bấm lên xuống kính này cũng còn sáng trưng gương kính chỉnh điện quý vị nhá điều hòa tự động nhá quý vị phanh ABS màn hình camera lùi đầy đủ hết quý vị nhá đấy keo chỉ của cánh trước bên lái đây quý vị đấy, chúng ta thấy là cũng còn sáng trưng luôn đây, phần phía dưới này anh vậy không có dấu hiệu gì của sự mòn mục từ cái bậc lên xuống này chúng ta thấy nó cũng còn khá là nét đây các chốt cửa đây các con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá chưa một lần động chạm cờ lên mỏ lết đâu vẫn còn sáng trưng luôn đấy tiện đây tôi quay cả gầm cho quý vị xem luôn quý vị nhá đây gầm của nó đây chúng ta thấy chưa sáng trưng chưa thấy không một vết mọt như quý vị nhá kể cả là cái hộp bu lê của nó đây keo phủ sần vẫn còn nguyên luôn đây chúng ta thấy gầm của nó sáng chưa đấy, rất là kỹ cho quý khách hàng luôn đấy. và tiếp theo là cái cánh cửa sau bên lái đây nhựa của nó đây quý vị rất là sần luôn quý vị Đấy, chúng ta thấy rất là sần tươi Đấy, các cái tay cửa đây không bị mòn mờ một chút nào các cái phím bấm lên xuống kính đây cũng còn rõ ràng luôn quý vị nhá khá là đẹp luôn keo chỉ của cánh sau đây Đấy, không mất một phân nào đâu không bị mọt mục một chỗ nào đâu quý vị tất cả mọi thứ sáng trưng hết đây quý vị nhá chúng ta nhìn thấy chưa ấy gót khoang lốp đây hàng ghế thứ hai đây rất là đẹp luôn và bây giờ là cái cốp sau đây chúng ta thấy chưa đinh tán của nhà sản xuất đây keo chỉ của nó các con ốc này đây chưa một lần mở quý vị nhá keo chỉ của nó đây đấy bên má bên lái đây đinh tán của nhà sản xuất đây quý vị không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng đâu quý vị keo chỉ của cốp sau các con ốc này chưa một lần mở luôn đấy. Đây, các lỗ bấm vẫn còn vuông đét đây quý vị nhá đây lỗ bấm đây vẫn còn vuông đét luôn đây các lỗ bấm đây cũng còn vuông đét luôn quý vị nhá rất là sáng luôn quý vị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 8 đến 900 vòng trên một phút một mức độ quá là đạt chuẩn luôn quý vị nhá đấy đây, nhựa của nó đây còn rất là đẹp luôn đây, các cái dãnh số của nó đây con số dãnh số còn quá là rõ ràng luôn quý vị nhá tắp đi cửa đây đấy hàng ghế trần của nó hàng ghế thứ hai đây tắp đi cửa phía sau đây đây các cái yên ngựa còn rất là sần luôn vô lăng này quá đẹp luôn quý vị da vẫn là da xịn của nhà sản xuất luôn các con ốc này cũng lại chưa một lần mở quý vị nhé đây cái táp bị cửa của nó đây khá là sáng nhựa khá là tươi sần chỉ với 218 triệu đồng mà chúng tôi đang truyền tải đến cho quý vị đó đây chúng tôi đến cái khoang máy quý vị nhá đây máy đang nổ quý vị nhá máy đại chất luôn máy này chúng tôi chưa rửa đâu rửa lên là sáng trưng hết cả lượt luôn đây chúng ta thấy này à, các con ốc chân máy này chúng ta thấy còn chưa một lần hạ đất luôn quý vị nhá đấy chúng ta thấy các con ốc chân máy này các con ốc mặt máy này đấy chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự động chạm cờ lê mỏ lết đâu quý vị ạ đây hộp số của nó đây đấy, không có một vết dầu mỡ máy đại chất quý vị như máy đang nổ máy nổ cực êm không có dấu hiệu gì của sự rung giật đâu quý vị nhá đây và cái keo chỉ của cánh carbon trước đây đây các cái lỗ bấm đây chúng ta thấy vẫn còn vàng cũng còn vuông đét tròn xe luôn quý vị nhá vẫn là sơn zin của nhà sản xuất luôn đấy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 la răng thể thao màu trắng thời trang trẻ trung quý vị nhá xe chúng ta mua về dùng luôn máy đại chất gầm đại chất 4 quả lốp mới tinh đây chúng ta thấy khá đẹp quý vị nhá vô lăng cần số ghế tapi tablo khá là đẹp luôn và bây giờ sẽ là một chút cái nội thất bên trong đây chúng ta thấy rằng là khá đẹp quý vị nhé